Vừa rồi, quý Phật tử đã được Chư Tôn Đức Tăng từ bi chuyển trao bắt quan trai giới, phát nguyện thọ nhận giới để tu hành một ngày một đêm thanh tịnh, tỉnh giác. Nhân ngày tu bắt quan trai hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, Chư Tăng sẽ quang lâm tác lễ tụng kinh giúp cho hàng Phật tử tại gia thông qua những lời kinh Phật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 Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiệt thanh hiền duyên khởi quang minh đại sưng tánh tán Phật sư phổ chư chúng sanh. Giải phán Bồ Đề tâm viện lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo.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 tạo lập vô lượng công đức ba la mực, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Để đầy đủ công đức, đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ Đề, hàng phục ma vương, thành bực chánh giác. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu, nhưng kỷ niệm sự kiện thành đạo của Ngài toàn thể tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, thành tâm cung kính đối trước Phật đài, đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả vô thượng của Ngài và cùng nhau sách tấn tu học theo tâm từ bi, đức nhẫn nhục, tinh tấn,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 cội bồ đề à trang nghiêm à thiền à tòa à thiên à ma vàng chướng trùng à trùng chúng con lầy đứng à đài à hung hồi vô biên trí từng à, cung à, thế gian ba la bậc à, hạnh về toàn dám quên màng rộng quyết loài thoát cõi từ sanh luân hồi nhân thiên cung kinh nhất tâm kinh lệ chi tâm đảnh lệ a tăng kỳ kiếm thương xót chung sanh phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo câu thành Phật nghe qua ai Phật à, Bổn xưa à, à, Thích Ca mẫu chi tâm đanh lễ hiện hưởng dục lạc chẳng cảnh vô thường Giàu chơi bốn phương thương đời đau khổ nửa đêm vượt thành xuất giá tiệm đào tóc sắn các bò núi tuyên tu hành nề phật bốn xưa thích ca mâu ni Chí tâm đành lệ trí tuệ siêu việt cùng sự chuyên cần Năm năm tâm sư học đạo chuyên cần ý giáo Chứng đạt từng thiền phi phi tường à sư Phật à bốn à, sư à, thích à, ca mâu ni chỉ tâm đành lễ khổ hành tháng lâm âm thầm chuyên tu hành thân cực khổ. Ngày ăn một hạt chỉ đầu hoặc mè, Nước uống cùng thế chỉ vài giọt sương mùa đông tuyết rơi ở ngoài trời lành mùa hè nắng cháy ở bãi tha ma dùng gậy hoặc roi quất vào thân thể cô anh tốt cùng không ai sanh kịp mà phân à, à, bốn à xưa thích ca mâu à ni chí tâm đảnh lễ bồ tát thọ bác trao sự của nàng xú già ta từ bỏ khổ hạnh cực đoan trở về con đường trung đạo thiền định tứ duy quyền thành chân giảng phật bốn sư thích ca mâu ni Chí tâm đảnh lệ bỏ cỏ cu sa kết thành tòa bầu phát lời thề nguyện dù màu khô can chỉ còn gừng xương quyết không rời bỏ tòa cỏ cũ xa nếu chưa đăng thành quả Phật tội thường nghệ Phật, Phật bốn sư thích ca mẫu ni Chí tâm đành lệ dưới cội bồ đề Ở đêm bốn chín vừa qua cánh một hàng phục ma quân Chân túc mạng minh thấy rõ chúng sanh trầm luân đau khổ Phật cả bốn xưa thích ca mẫu đàn lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín đến canh thứ hai chân thiên nhàn minh thấy khắp thế giới và các chúng sanh ở khắp mười phương không hề ngăn ngại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Chí tâm đành lệ dưới cội bồ đề Đêm bốn chín đến căn thứ ba thấy rõ sự khổ nguyên nhưng khổ đau và sự chấm dứt cùng như con đường đưa đến việc khổ thành tựu giác ngộ diệt hết việc nào ô nhiễm khổ đau chứng lộ từng nghe minh phật na bồ na sư thế ta ca mâu chí tâm đảnh lệ dưới cội bồ đề cuối đêm bốn chín chân tỉnh rằng người thầy anh sao mai thành bồ đề đạo phật, phật bốn sư thích ca mâu ni Chí tâm đành lệ giáo pháp bất tế là tư thanh đế thánh đạo tám ngành cửu vớt chúng sanh vượt qua biển nghệ khổ Phật bốn sư thích ca mẫu ni chí tâm đảnh lễ hiền tòa đạo tràng xa bà giáo chủ đạo sư ba còi tự phụ muôn nghe loài phật bốn sư thích ca ca mâu pháp mê phật ờ, số màu ờ, chẳng ờ, gì nghe trăm ngàn muôn kiếp khó được chân ờ, đức thế ờ, tôn ờ, nam mô phật nghe bổn sư thế thế ca mâu ni nam mô phật nghe bổn sư thế thế ca mâu Phật nghe Bổn Sư đệ từ chúng con tăng ni phật tử tại chùa ba vàng à, hôm nay quý ngưỡng à, hướng về phật đài à. chí tâm cung kính à, lòng thành thương niệm hơn hai nghìn năm trước à, dưới cội bồ đề thái tử tất đạt đa đắc thành phật quả hiểu là phật thích ca nhớ tới thuở xa xưa nơi thành ca tỳ la bồ tát xuất thế con vô tình và ngã danh tân đạn đa có nhiều tình thương muôn cứu muôn loài ra ngoài cảnh khổ bồ tát từ bỏ quân đồ ngai vàng vào núi tu hành quyết tìm chân lý diệt khổ độ sanh à, năm năm tầm sư sáu năm khổ hạnh à, tinh tấn không ngơi rồi trong đêm lành à, dưới gông bồ đề phát đại thể nguyện quyên không rời tòa nếu không đăng quá vô thượng bồ đề thịt nát xương tan ngã chẳng rời nơi đây ma vương bố vây thấy đều vô nhưng mọi tham dục à, thấy ân sáu mai lùng ấy canh ba tâm tư trong sáng tung mạng thiên nhàn à, lầu tận hiền thiên à, kim cang đại định chi tuệ rõ biết à, ta nay đã thành như lai tranh giác à, tin vui truyền khắp ứng đồ báo la tai tử đạt đa dòng vua họ tên ưng tinh tu hành nay đã đắc thành chánh đẳng chánh giác trời người hoan hỷ Giải hoa cúng dường trội nhạc thiên hương Thỉnh Ngài thuyết pháp lòng nguyện vượng nái Giảng lý những duyên chỉ gông nào phiền vô minh trường già bệnh chết thập nhị nhân duyên tiếp nối triển miên với sanh từ khổ vô minh phải nhổ mới hết khổ đau tư đế nhiệm mau khổ tập diệt đạo từ đâu khổ bao do tâm khổ nhân muôn diện khổ nhân à, tu bản thánh đạo lời ngài dạy bảo năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tuân theo diện hết nghiệp khiến tham sân xứ triền à, niết bàn hiền tiền thường lạc ngã tình chuyến luân hồi à, sạch khổ nổi trôi à, không mê lạc lối à, thành bậc đức thoại hương cả trời người suối pháp chạy tuôn muôn loài chúng sinh vào dòng dài thoát hôm nay chúng con các ngưỡng vô cùng tầm tâm nhìn ánh sao mai à, nhớ ngài thành đạo nghĩ đến lời vàng à, của ngài dạy bảo đến trời hưng hoa chúng con cúi mong nghe cho ánh đạo vàng hào quang rực rỡ hoa đam lại nở tỏa hương ngát ngào nguyện cho giáo pháp luôn mãi trường tồn cứu vớt chúng sinh đến chân hạnh vô nguyện luôn tinh tấn theo hành của ngài giữ giới trì trái hồng tu thiền định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 Thỉnh đại chúng an tọa tụng kinh. Kinh truyền Pháp Luân một thời thế tôn ở ba ra na si tại si pa ta na chỗ vườn nay đức phật gọi năm thầy tỳ khéo đan nguồn ở nơi ấy đã từng là bán đồng tu khổ hạnh với mình trước đây dạy rằng này thì khéo có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh một là đắm say trong các dục hạ liệt để tiền phạm phu không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích hai là tự hành khổ mình khổ đau không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích tránh xa hai cực đoan này này các tỷ kheo là con đường trung đạo do như lai chân giang tăng thành mang tán thành tri đưa đến an tình thân chi giác ngộ niết bàn và thế nào là con đường trung đạo này các tỳ khéo gió như lai tránh giang tác thành mắt ta thành chi đưa đến an tịnh thắng chi giác ngộ niết bàn chính là con đường thành đạo tám ngành từng là chánh tri kiến ngư chánh nghiệp chánh màn chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đây là con đường trung đạo này các tí kheo cho như lai chấn giác tác thần bắc tác thần trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn đây là thánh đế về khổ này các tí khéo sanh là khổ già là khổ bền là khổ chết là khổ giàu bi khổ ưu nào là khổ oán gặp nhau là khổ ái biển ly là khổ cầu không được là khổ tóm lại năm thủ uẩn là khổ đây là thân đế về khổ tập này các tỷ khéo chính là ái này đưa đến tái sanh câu hiểu với và tam tìm cầu hy lạc chỗ này chỗ kia từng là dụng ai hữu ai phi hữu ai đây là thành đế về khổ diệt này các tỳ kheo chính là lý tham đoạn diệt không có dư tàn khác ai ấy sự quăng bỏ từ bỏ giải thoát không có chấp trước đây là thanh đế về con đường đưa đến khổ diệt này các tỳ kheo chính là con đường thanh đạo tam ngánh tức là tránh tri kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn chân niệm chân điện này các tỳ kheo khổ đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này càng tỳ kheo càng thầy nên nhận biết vô đế này này càng tỳ kheo như lai đã chứng nghiệm được khổ nhãn quán sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đa vàng dần đến như lai này càng tỳ kheo khổ tập để là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các tỳ kheo các thầy nên nhận biết khổ tập đế này này các tỳ khéo như lai đã chứng nghiệm đưa khổ tập đế này nên nhàn quang sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đã phát các tỳ kheo khổ diệt đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe đường hiểu này các thầy tỳ kheo các thầy nên nhận biến khổ diệt đế này này các thầy tỳ kheo như lai đã chứng nghiệm khổ diệt đế nên nhàn quang sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và sang đa vãng sanh đến như lai này càng tỳ kheo khổ diệt đạo đế là pháp mà trường đây như lai chưa từng nghe được hiểu này càng tỳ kheo các thầy nên nhận biết cố diệt đạo đế này này các tỳ khéo như lai đà tu tập khổ diệt đạo đế nên nhãn quán sự hiểu sự biết trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đà phán sanh đến như lai này các tỳ khéo nếu như lai chưa hoàn toàn thôi truyền tứ diệu để về ba phương diện và đủ mười hai phương thức một cánh hoàn toàn sáng tỏ thì như lai sẽ không xác nhận điều này trương thế gian gồm thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng xa môn bà la môn chư thiên và loài như lai đà đàn đường vô thường chánh đẳng chánh giác này các tỳ khéo đến khi như lai tâu triệt tư diệu đế lời Phật dạy trong khi lời dạy này đường tuyên bố tôn giả cố đã na khởi lên pháp nhàn thanh tịnh không cầu ế như sau phạm vật vâng gì được tâm khởi tất cả pháp ấy cùng bị đoạn diệt và khi pháp luân này được thế tôn truyền vẫn như vậy chứ thiên cõi đức này lớn tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này đường thế tôn ở đại chỗ chữ tiên đoà sứ tài vượng nãi chuyển vận môn pháp luân chưa từng được ai chuyển vận dù là xa môn và la môn chữ thiên ma vương phạm thiên ngay bất cứ một ai ở đời sau khi được nghe tiếng chữ thiên ở cõi đất tứ đại thiên phương cân tiến nói lên nay vô thượng pháp luân này đường thế tôn ở ba la đại chỗ chư thiên đọa sư tài vương nay chuyển vận môn pháp luân chưa từng được ai chuyển vận vô là sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất một ai ở đời sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên vương thời chư thiên ở cõi trời ba mươi ba chư thiên già mà chư thiên tu sĩ tà chư hóa lạc chư thiên tha hóa tự tài chư thiên ở phạm thiên thường pháp luân này đường thế tôn ở ba la này chỗ chư tiên đòa xứ tại vượng nai chuyển vận môn pháp luân chưa từng đường ai chuyển vận dù là xa môn bà la môn chư thiên ma vương vàm thiên ấy một ai ở đời như vậy trong sát na ấy trong khoảnh khắc ấy trong giây phút ấy tiên ấy lên đến phạm thiên giới và mười ngàn thế giới chuyển động rung động chuyển động mạnh một hào quang vô lượng quang đại vang chiếu ra ở đời vừa qua uy lực chưa rồi thế tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây chăn chăn đã giác hiểu là côn đã na, chăn chăn đã giác hiểu là côn đã na như vậy tôn già côn đã na đường tên là chưa tăng quỳ gối chắp tay phát nguyện bồ đề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 Ánh sáng chân lý mà Ngài tìm ra đã xóa tan màn đêm vô minh tham ái tà kiến, giúp cho vô số, vô số chúng sanh được nương nhờ thoát khổ. Từ bài kinh chuyển pháp luân, chúng con hiểu được rằng người muốn tầm cầu giải thoát phải tránh xa hai cực đoan là khổ hạnh ép sát và hưởng dục lạc thoái quá hành giả tu tập phải trải qua tám lộ trình là chánh kiến, tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và minh định rõ ràng về bốn chân lý khổ tập diệt đạo là đạo lộ duy nhất có một không hai để cứu chúng sanh thoát khỏi sinh tử khổ đau. Chúng con ngày nay có được giáo pháp cao quý để hành trì đều là nhờ ứng đức vô lượng của Ngài nhiều kiếp tinh tấn hành hạnh ba la mật khó hành để tìm phương pháp cứu khổ cho chúng sanh. Chúng con xin nguyện tinh tấn tu tập, cần cầu giải thoát, nguyện một lòng nương tựa sư phụ hành hạnh đầu đà, cầu Phật quả vô thượng. Chúng con cúi xin đức từ phụ chứng minh và gia hộ cho chúng con.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 tưởng niệm công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khẩm pháp giới các chúng sanh thầy đều thế nhập vô sanh nhưng nguyện tiêu ba chương sạch phiền nào nguyện đường tuệ thật sáng ngời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 nguyện à, cho chúng à, sinh ơi à, hiểu thấu đạo lớn nghe và nghe tâm vô thường từ quý